Hi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Xe. Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe.com. Và nếu như anh em nào lần đầu xem video trên kênh YouTube Hoàng Xe thì nhớ nút subscribe đăng kênh YouTube cũng như bật nút chuông thông báo nữa, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Xe nha. Và trong video ngày hôm nay, Hoa Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em lại một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha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 sau đó mục gắn này anh em nhập mã captcha vào đến vải vào ha và cùng nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì anh em tiến hành đăng nhập như bình thường nha ok thì sau khi đăng nhập xong rồi lúc này sẽ một thông báo thông báo như này là thông báo mới nhất nha đó anh em thấy đọc này là sẽ có nhóm telegram này cũng như dịch vụ khách hàng telegram và rất nhiều thông tin về app này ha sau đọc xong rồi anh em nhấn vào đóng cho mình này thì đây chính là giao diện trang chủ của app này nha em quan sao này là mình cũng đã nhận 100 TX hoàn toàn miễn phí luôn rồi nha và chuyển thêm ấy là 100 tx này áp chưa trong ta rút nha Bây giờ chúng ta sẽ hành tìm hiểu các mục đây này như gửi tiền hay chỉ nạp tiền đấy, rồi rút tiền lăng lại của nhà đội nhóm vân vân và mời mình nha. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho anh em luôn nha. Rồi kéo xuống tiếp này sẽ là ví tiền cũng như khuyến mãi, rồi tham gia để dành triệu vụ cho hay là dữ liệu nền tảng này, giới thiệu về app này ha. Và đối với app này chúng ta sẽ hành nạp tiền, nạp tích vào để có thể kiếm tiền, kiếm thêm ha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Anh em truy cập vào một nhà tức là trang chủ cho mình ha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 thì ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để nhằm quan sát dễ dụ nha. Thì ok, đây chính là ví tiền điện tử Binance của mình. Thì chỉ thêm ý, anh em nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi anh em đăng ký qua link đó thì sẽ được giảm ngay 10% phí dịch ha. Thì ở giao diện trang chủ của Binance, anh em nhấn mục ví cho mình này, ở góc bên phải dưới cùng đấy. Cái tiếp chọn root này. Sau đó ở ô tìm kiếm anh em tìm kiếm cho mình từ khóa là Telex nha. Kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này. Thì em quan sát này, lúc này sẽ là một giao diện chuyển tiền như thế này. Đầu tiên nhất ở mục địa chỉ, anh em tiến hành dán địa chỉ ví tiết vừa nãy của anh em trên app kia vào đây ha. Thì ở mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là Tron TLC20 nha. Tiếp nữa ở mục số lượng anh em nhập số tiết em muốn làm. Đó anh em lưu ý nhá, là trên app kia chúng ta sẽ làm tối thiểu là 5 TX nhá. Rồi mình sẽ làm là 20 này thì em quan sát ở góc bên trái dưới cùng này là số tiền số tx em nhận được ấy ở trên app kia sẽ là 19 tx thôi nha tức là phí mạng đối đây là một tx gạch kế tiếp anh em nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn xác nhận ha ok sau khi chuyển tiền xong rồi thì em quay trở lại app và nhấn vào mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình nha rồi loát lại trang này thì anh em quan sát này ở mục TRX số lượng tiền gửi là mình đã làm 19 TRX thành công vào app này rồi nha thì đó là cách nạp tiền vào này cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ thì sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền trên app này như thế nào nhá anh em nhấn mục thương mại này tức là trading này rồi loát lại trang nha thì em quan sát này ở đây có 8% 8% như là sao ạ là anh em sẽ nhận được 8% trên tổng số tiền số tiền anh em đầu tư nha và cứ sau 24 giờ tức là một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nha thì đó là cách kiếm tiền nhất cách kiếm tiền chính ở trang này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục invest này tức là đầu tư ấy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 khi có người đăng ký qua link của anh em ấy cũng nhập mã mời của anh em thì em sẽ nhận được hoa hồng nha và đối với app này thì chúng ta sẽ có 3 thằng đẹp nha em quay trở lại mục home này tức là trang chủ này kế tiếp nhấn vào team tức là đội nhóm ha thì em quan sát lại ở đây sẽ có level 1, level 2 và level 3 cũng như hiện lên thông tin đăng ký của tất cả những người đã đăng ký qua đường link của anh em nha. Và chỉ thêm ấy là đối level 1 thì anh em sẽ nhận được 13% từ người mình giới thiệu nha. Như thế level 2 thì em sẽ nhận được 5% và cùng level 3 thì em sẽ nhận được 2% từ người mình giới thiệu ha thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trang này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền trên trang này như thế nào nhá anh em quay trở lại mục nhà này tên là trang chủ này kế tiếp nhấn vào rút tiền ha thì em qua sang này ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản để rút tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi dưới đây mình chọn tài khoản cơ bản để rút này mình nhấn chọn vào ok mình loát lại trang nha thì em quan sát lại ở mục daily withdrawal limit tức là giới hạn rút tiền hàng ngày của chúng ta tối đa ở đây là 0,95 tỷ nha nên mình sẽ điền vào mục câu tờ tức là hạn ngạch này là 0,95 nha kế tiếp ở mục address tức là địa chỉ anh em tiến hành dán địa chỉ ví tết của anh em cho các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Trotnet rồi Orlet vân vân và mây mây ha ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví tết của mình trên sàn Binance này sau đó anh em nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu giúp chúng ta tạo khoản vào đây nha và cùng nhấn vào confirm để tiến hành rút tiền này Thế là sẽ thông báo là Speed Success là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền, xem tên đất của mình đã được cộng hay chưa ha. Thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 0,95 TX thành công rồi nha. Anh em có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này. Thì sẽ có số TX anh em nhận được, cũng như là mạng lưới, ví nạp tiền, địa chỉ, rồi thời gian tiền về nha. Đó, anh em có thể quan sát thấy nha. Thì đó là cách rút tiền cho app này cũng đơn giản như cách nạp tiền đúng không ạ?